Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sạch bằng dầu tẩy trang Sunflower Deep Cleansing Oil nhé Thì loại dầu này thành phần chính bao gồm dầu hướng dương, dầu hạnh nhân và dầu hạt nho Đều là những loại dầu mà cấu trúc phân tử của nó rất là nhẹ Khi bạn dùng lên da thì sẽ không để lại cái lớp nhờn, xít, bết bí nào trên da cả Đồng thời thì việc làm sạch của nó rất là dễ dàng Khi mình nhũ hóa ra thì nó rất là sạch, và không hề còn cảm, cảm giác nhờn xít trên da ấy. Và để dùng, sử dụng cái này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng như sau nhé Đầu tiên là các bạn lấy một lượng dầu khoảng 3 đến 5 ml ra tay rồi ạ và mình sẽ massage dầu lên da mặt trong khoảng 1 đến 2 phút các bạn lưu ý là khi mà mình massage trên da mặt thì các bạn lưu ý là massage theo chiều đi lên nhé để tránh làm cái việc mà gây chảy xệ da của mình các bạn massage vòng tròn ở các điểm mà nó có lỗ chân lông to và ờ, có nhiều các cái điểm bít tắc điểm bít tắc hay là những cái vùng mà mình mình tiếp xúc nhiều với bụi ạ thì các vùng này thì mình sẽ vắt ra hình tròn các vùng chán thì mình sẽ phát ra theo chiều đi lên Đó. mình sẽ vắt theo theo chiều đi lên để tránh cái việc động tác massage của mình uh, gây cho da bị uh, chảy xệ nhé Việc massage dầu này các bạn có thể thực hiện trong vòng là 1 đến 2 phút Việc massage dầu này giúp làm hòa tan các cái bã nhờn và bụi bẩn và các cái lớp trang điểm vào trong dầu lớp dầu này bởi vì dường như các bạn biết ý, thì là cả à, dầu chỉ có thể hòa tan tốt nhất ở trong dầu thôi và đặc biệt nữa là ngày nay ý, thì các cái lớp trang điểm son hay phấn hay các lớp BB son hay là các cái kem kem kem trang điểm ấy nó đều có cái lớp chống nước water resistant ấy, thì nó sẽ kháng nước rất là cao thì các bạn dùng dầu tẩy trang dạng nước hay là sữa rửa mặt không thôi nó không thể nào mà làm sạch hết được cái lớp lớp trang điểm đó đâu ạ à, sau khi mình massage được khoảng một phút như thế này rồi thì các bạn sẽ làm ướt tay à, các bạn lưu ý là khi mình massage dầu thế này thì mình để cho mặt khô và tay khô nhé tiếp theo là các bạn làm ướt tay và các bạn massage tiếp lên mặt trong khoảng một phút nữa nhé việc massage này sẽ giúp uh, cái dầu này nó chuyển hóa thành dạng sữa đây các bạn thấy đấy dạng sữa rất là nhiều và khi mà dầu chuyển hóa thành dạng sữa này nó sẽ lấy đi tất cả những cái lớp bụi bẩn bã nhờn lớp trang điểm lúc trước đã được hòa tan trong dầu theo cái lớp nhũ hóa này ra ngoài bên ngoài nhé nhũ hóa xong thì da mình không còn nhờn giết gì đâu ạ cái việc nhũ hóa này thì tùy vào loại dầu mà nó có chất lượng tốt hay không thì cuối sau khi mình nhũ hóa xong thì da mình mặt mình có sạch hay không đối với loại dầu tẩy trang à, sunflower deep cleansing oil này thì ờ, khi mà bạn à, nhũ hóa xong bạn sờ lên da thì nó sẽ không một còn chút cảm giác nhờn tính nào và da sẽ rất là sạch các bạn sẽ massage cho đến khi mà da các bạn không còn massage được da sữa màu trắng nữa nhé dạ. sau khi mà massage xong rồi ạ thì ờ, mình sẽ dùng sữa rửa mặt để rửa lại để lấy đi những cái lớp uh, dầu tẩy trang thừa trên da mặt nhé như mình đã nói thì uh, các cái lớp trang điểm của mình thường là nó có lúa chứa các lớp trang điểm và thậm chí cả kem chống nắng nữa. nó hay có các lớp uh, chống nước ấy. vì thế thì cái động tác nếu chỉ rửa bằng sữa rửa mặt thì rất là khó để mà làm sạch được hết sạch sâu từng cái cái vùng à, bã nhờn bụi bẩn ở trong lỗ chân lông Các bạn massage bằng sữa rửa mặt trong khoảng 30 giây nhé Sau đó thì các bạn sẽ làm sạch sữa rửa mặt rửa bằng nước sạch Mình thì mình thường rửa bằng cái mút này để tránh ờ, cái việc mà dùng khăn mặt ấy thì nó sẽ gây chảy sệ da mà rửa bằng tay thì rất là khó để ờ, làm sạch được hết Ờ, đây cũng là một phương pháp mà các chị em Nhật Bản rất hay dùng là các bạn có thể google phương pháp gọi là double cleansing thì là làm sạch bằng hai bước bước thứ nhất là làm sạch bằng dầu tẩy trang và bước thứ hai là làm sạch bằng sữa rửa mặt bởi vì là cái việc làm sạch này là cái điều kiện tiên quyết để quyết định cái làn da của bạn có sạch hay không đặc biệt là các bạn da nhờn mụn cám mụn đầu đen và mụn ẩn thì các bạn đặc biệt lưu ý cái bước tẩy trang này nhé các bạn đặc biệt lưu ý và đặc biệt phải nhớ rằng mình phải cố gắng thực hiện tẩy trang ít nhất và các bạn phải cố gắng thực hiện tẩy trang một ngày một lần trước khi đi ngủ để hạn chế các điểm bít tắc lỗ chân lông và lấy sạch đi toàn bộ bụi bẩn bã nhờn và lớp trang điểm ở lỗ chân lông nhé sau khi mà xong cái lớp làm sạch này thì các bạn có thể dùng tiếp tục theo bằng lớp toner để cân bằng pH, cân bằng ẩm, cân bằng dầu Và tiếp theo là các cái bước dưỡng với serum và kem dưỡng nhé Dạ Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.